Lô xin chào toàn thể các bác nhé à, Hôm nay thì cả chúng em thì sẽ có một video nho nhỏ Để giới thiệu cho các bác những mẫu máy cưa xích mà cả chúng em đang phân phối tại cửa hàng Chính hãng tại cửa hàng luôn các bác nhé Đầu tiên thì một con máy hàng chất lượng luôn rồi Thương hiệu Estin MS250 các bác nhé đó với thương hiệu này thì em nghĩ là không còn xa lạ gì với quý khách hàng của nhà mình rồi đúng không ạ Thương hiệu hôm nay là chúng em là bán là Ờ, về thương hiệu con này là Estin 250 hàng mới hàng chuẩn chính hãng luôn các bác nhé và phụ tùng đi theo của nó đây là một sợi xích này sợi xích chính hãng luôn và một cây lam chính hãng luôn các bác nhá đó và với hiện tại con này thì cả chúng em đang bán với giá là 6 củ cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác đó đây là nguyên zin nguyên bản hàng mới chính hãng đập thùng luôn các bác nhá hàng còn cực kỳ đẹp nguyên zin từ A tới cam kết cho các bác hàng chuẩn chính hãng 100% nhưng mà với hàng này về các bác nhu cầu các bác sử dụng thì nếu mà so với các bác nào mà sử dụng ít mà nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa mà kinh phí lại không quá là cao chỉ tầm khoảng hơn một củ thôi thì cả chúng em thì có những mẫu sản phẩm sau đây máy cưa con này là một con máy cưa hàng Trung Quốc xuất Nhật các bác nhé nó máy cưa 5.200 đường kính trái bít tông là 45 ly Công suất của con này là 52cc Đó giá chỉ một củ 7 Có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác Nhưng con này thì cả chúng em bán rất chạy tại cửa hàng Để cho các bác nào mà có nhu cầu mà uh, máy móc mà các bác cần tìm một chiếc máy lớn lớn một tí xíu cắt gỗ đường kính khoảng tầm 40 45 cm đổ lại đó khúc gỗ như khúc gỗ này này 40 45 cm đổ lại mà nhu cầu kinh phí thì không được cao mà muốn tìm cho mình một chiếc máy cưa mà máy lớn lớn một tí xíu mà để về sử dụng cắt ít cắt chơi chơi thì các bác có thể tham khảo được con này một củ bảy thì các bác nhá máy cưa 5.200 và các bác nếu nhu cầu các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa mà cắt bằng bắp đùi bắp chân trở lại mà cần máy cưa nho nhỏ cầm một tay được chỉ khoảng tầm 3 kg 3 kg rưỡi gì đó thì con này là sự lựa chọn ưu tiên và cửa hàng chúng em vẫn bán rất chạy tại cửa hàng hôm nay xin giới thiệu cho các bác thương hiệu Osaka của hàng Trung Quốc các bác nhá đó nhưng mà máy thì hàng chuẩn chất lượng đã được kiểm định và đã bán rất nhiều tại cửa hàng khách hàng thì sử dụng quá là ok luôn con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là một củ 8 cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện cho các bác đó đây là nhu cầu để để cho các bác nào mà uh, thật sự mà đang rất thích hệ máy cưa nhưng mà để mua được một chiếc máy chính hãng thì nó không hề rẻ một tí xíu nào nhưng mà nhu cầu các bác cắt ít thì muốn sử dụng một chiếc máy cưa mà kinh phí thấp thấp một tí xíu mà cần tìm một chiếc máy cưa mà đang tìm một chiếc máy cưa hàng có thể sử dụng hàng chất lượng một tí xíu và nhiều người sử dụng rồi thì hiện tại là hai mẫu này thì cửa hàng chúng em bán rất chạy tại thị trường luôn đó các bác nào mà có nhu cầu thì có thể để lại à, số điện thoại tại phần bình luận cho cửa hàng chúng em thì cửa hàng chúng em sẽ liên hệ và uh, giới thiệu cho các bác vâng và sau đây thì sẽ có video để test nổ cắt hai cái máy này các bác nhá hai máy này thì cả chúng em sẽ có video test nổ sau đây